3 bước đơn giản để tạo tài khoản chat GPT tại Việt Nam thành công 100%. Ờ, và trước khi bắt đầu vào cái hướng dẫn chi tiết cho các bạn thì nếu như bạn nào chúng ta quan tâm đến cái chủ đề chat GPT này và mình mong muốn làm chủ hoàn toàn chat GPT để biến chat GPT trở thành trợ lý đắc lực. Nó giúp cho mình x5, x10 hiệu suất công việc và bên cạnh đó thì chúng ta có thể tạo ra hàng trăm nội dung social media như là đăng lên Facebook, TikTok, Zalo, các nền tảng chỉ trong vòng chưa đầy một phút. À, các cái tác vụ về công việc nữa. Và bên cạnh đó thì bạn nào mà quan tâm đến chủ đề về học YouTube ý, làm thế nào để chúng ta xây dựng được một kênh YouTube thành công và làm thế nào để mình xây dựng được 6 nguồn thu nhập đồng thời một lúc cùng với một video mình tạo ra ở trên nền tảng YouTube thì các bạn hãy à, kéo xuống phần mô tả của video hoặc là các bạn lấy điện thoại ra quét cái mã QR này để chúng ta đăng ký à, giữ chỗ học miễn phí nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn à, cái nội dung chính đó là những cái bước quan trọng à, và đơn giản để chúng ta tạo tài khoản chat GPT tại Việt Nam. Thế thì thông thường ý, à, khi các bạn đăng ký tài khoản chat GPT, các bạn sẽ gặp một cái lỗi phổ biến là như thế này. Đó, tuy nhiên là khi mà chúng ta đăng ký xong ý, thì nó hiện lên một cái biểu tượng là not available in your country. Thì cái lỗi này là rất rất nhiều người chúng ta không biết và chúng ta cứ thế chúng ta tạo thì sẽ gặp cái lỗi này và cái lỗi này là bởi vì hiện tại chat GPT nó chưa hỗ trợ ở Việt Nam mình nó chưa cho uh, dân Việt Nam mình đăng ký cho nên chúng ta phải xem hết sức kỹ cái video này nhá các bạn phải xem từng bước từng bước một và xem đến bước nào thì các bạn dừng video lại và các bạn thao tác theo sau đó lại uh, thao tác xong rồi thì mình lại bật video mình xem tiếp nhá còn nếu như các bạn thao tác sai thì chúng ta sẽ uh, rất là mất công sức uh, tốn thời gian mà sau đó là nhận được một cái dòng kết quả là ờ, không khả dụng ở quốc gia của bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ demo trực tiếp cho các bạn này. Bây giờ cái bước số 1 là các bạn phải cài đặt một cái trình duyệt, ờ, một cái tiện ích là fake địa chỉ IP. À, ờ, có nghĩa là mình biến cái máy tính của mình ấy là mình đang ngồi Việt Nam nhưng mà mình biến nó trở thành một cái máy tính giống như là mình đang ở nước Mỹ này, Canada, Úc, Australia, vân vân à, thế thì cái đường link này à, tôi có để ở phía bên dưới phần mô tả video à, bạn kéo xuống và chúng ta chọn vào cái bước 1 rồi khi mà các bạn bấm vào đường mô tả của video ấy à, cái phần bước số 1 ý, thì các bạn sẽ hiện ra một cái tiện ích gọi là Thought VPN bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bấm vào chỗ là thêm vào Chrome rồi add extension ở đây rồi bây giờ các bạn hãy dừng video lại và chúng ta thao tác à, đúng như vậy đi Ờ, đến khi nào các bạn làm xong bước này rồi thì các bạn hãy uh, bật cho video nói tiếp và chúng ta làm theo nhé rồi bây giờ cứ coi như các bạn đã làm xong bước số 1 nhé bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào cái biểu tượng extension ở đây và chúng ta ghim nó lên đầu ghim nó ở đây ạ đây bây giờ mình bấm vào biểu tượng hình bàn tay trỏ ở đây này bấm vào và chúng ta cái phần là best choice này này best choice này chúng ta sẽ chọn cái quốc gia mà mình định đăng ký à, ví dụ như tôi để đây là tôi sẽ chọn là nước Mỹ đi rồi sau khi chọn xong thì mình ấn vào connect Rồi, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là chúng ta sẽ vào trình duyệt Chrome và mình gõ là what's my IP, my IP. Rồi chúng ta enter. Thì lúc này cái cái tiện ích mà uh, ờ, Thoát VPN này nó đã chạy nhưng mà nó chưa kết nối được với Internet thì chúng ta có thể đợi từ 1 uh, ờ, cho đến 2 phút nhé. Rồi, bây giờ nó đã chạy rồi đấy và mình bấm vào cái đầu tiên là What's my IP address. Mình kiểm tra lại xem là chính xác là máy tính của mình đã bay sang một quốc gia khác chưa hay nó vẫn ở Việt Nam. Rồi, như vậy bây giờ city này, country này nó là Myanmar. Như vậy là mình chọn VPS nhưng mà nó là Mỹ nhưng mà nó chạy sang một quốc gia khác thì không sao cả nhé miễn là nó không phải là Việt Nam ở đây nữa là được là chúng ta đã hoàn thành bước số 1 rồi vậy thì bây giờ các bạn chuyển sang bước số 2 là các bạn gõ vào cái này là chat.openai.com thì cái đường link này Hoan cũng có để ở phía bên dưới phần mô tả của video ở cái bước số 2 thì các bạn có thể kéo xuống và bấm luôn rồi Bây giờ mình sẽ tích vào đây để cho nó xác minh mình là người chứ không phải là robot. Rồi. Đến cái giao diện này thì chúng ta sẽ chọn vào mục là sign up, à, có nghĩa là đăng ký tài khoản mới. Chọn là sign up. Bây giờ mình cần copy cái địa chỉ email của mình vào Đây, tốt nhất là các bạn nên copy cho nó chính xác nhé. Đăng nhập vào Gmail trước. Rồi, copy. Sau đó chúng ta dán trở lại đây. Dán email và bấm continue. Ở mục mật khẩu này là cái mật khẩu mà chúng ta đặt cho tài khoản chat GPT. Và nó phải có tối thiểu là 8 ký tự, bao gồm chữ viết hoa, chữ viết thường và những con số. Rồi, cho ta đặt mật khẩu nhé. Sau đó bấm vào Continue. Nó lại yêu cầu xác minh tiếp là người hay là máy thì mình cứ tích vào dấu V này là được. Ừ, không sao cả nhá, nó cứ bắt mình yêu cầu hai ba lần cũng được không sao cứ tích vào cho đến khi nào nó chịu thì thôi rồi nó chịu rồi đấy à nó vẫn bắt xác minh tiếp không sao cả nhé các bạn cứ xác minh bởi vì cái địa chỉ IP này là mình à, đăng ký nhiều tài khoản rồi cho nên là nó bắt xác minh nhiều lần và đến khi nó hiện ra cái là very do email address này thì chúng ta truy cập lại vào email của mình và nó có cái thư là open ai này chúng ta bấm vào bức thư rồi sau đó mình bấm vào very email address rồi nó lại bắt xác minh tiếp đúng không ừ, nếu như máy của các bạn là lần lần đầu đăng ký thì có thể là sẽ không gặp à, phải những cái tình huống này nhưng mà gặp thì cũng không sao cả mình cứ đăng ký đúng theo yêu cầu của nó thôi lại xác minh tiếp ok Rồi bây giờ mình nói tên cho nó này, mình khai tên vào đây. Rồi bấm continue. Đến cái mục xác minh số điện thoại này nhá. Thì bây giờ là chúng ta không thể xác minh bằng số điện thoại ở Việt Nam được mà mình phải xác minh bằng một số điện thoại ở các quốc gia mà à, chat GPT nó cho phép. Vì vậy, à, bước tiếp theo bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sở hữu một cái tài khoản miễn phí Ờ, thì chúng ta phải mất công sức chúng ta thử uh, còn có phí thì chúng ta sẽ không cần phải thử và uh, tôi sẽ demo trước cái cách mà chúng ta sử dụng cái tài khoản cái số điện thoại miễn phí nha đó là các bạn sẽ vào truy cập vào cái đường link là tem sms giống như thế này đây và cái đường link này thì tôi cũng để ở dưới phần mô tả video rồi nhé rồi xác minh không phải là máy này Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống và mình chọn các quốc gia ở phần ôn này. Đấy, mình sẽ chọn một quốc gia bất kỳ hoặc là các bạn có thể kéo xuống phần dưới này. For receiver thì mình sẽ chọn là đây ví dụ tôi sẽ chọn là nước Mỹ chẳng hạn đi. Tôi chọn là nước Mỹ nhá. cái này là cái quảng cáo tắt Cloud đi thì bây giờ nó sẽ hiện ra danh sách các cái số điện thoại ở bên Mỹ hoàn toàn miễn phí. Nhiệm vụ của các bạn là bây giờ phải test từng số một, xem số nào chưa đăng ký chat GPT thì mình đăng ký được. Bởi vì đây là một trang sử dụng miễn phí cho nên nó có hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người sử dụng giống như bạn. Vì vậy mà cái kho sim này nó sẽ luôn luôn bị quá tải, nó luôn luôn bị trong tình trạng là là không còn cái số khả dụng nữa. Vì vậy nếu như bạn kiên trì bạn thử ấy, thì sẽ tìm được và có nhiều bạn là rất là số rất là hên để các bạn thử lần đầu tiên thì đã được ngay rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn demo cho các bạn nhé à, ví dụ như các bạn chọn cái số này tôi lấy số là 5 năm này đi cho nó đẹp thì mình sẽ bấm vào receive SMS ở đây rồi sau đó mình sẽ copy cái biểu tượng này copy biểu tượng này và quốc gia đây là quốc gia Mỹ có đầu số là cộng 1 mình quay sang cái trình duyệt mà mình đăng ký uh, ờ, gpt ấy đây cái trình duyệt mà nó đang chờ xác minh email uh, xác minh số điện thoại này này mình phải chọn đến quốc gia mỹ uh, đây và nó có đầu số cộng 1 nhá thì mình dán nó vào đây bây giờ các bạn phải xóa số 1 này đi xóa số 1 và chỉ để một số thôi Đấy, bởi vì bên này nó để mặc định sẵn là cộng 1 mà bên này mình cũng vừa copy là cả cộng 1 thì nó sẽ thành hai số 1 và nó nó báo lỗi Bây giờ bạn sẽ bấm vào chữ send code này. Send code. Đấy. Nó báo là cái số điện thoại này là cái số ảo và không được sử dụng. Đấy. Thế thì các bạn à, tiếp tục các bạn thử những số khác. Nhưng mà à, thời điểm này tôi thấy rằng là rất ít người mà chúng ta có thể là tìm được một số miễn phí. Bởi vì là cái thằng chat GPT này nó chỉ cho mình thử 5 số liên tiếp thôi và nếu như bạn điền 5 lần vào đây rồi mà vẫn không được ý, thì mình lại phải mất công mình đăng ký lại một tài khoản khác. Vì vậy các bạn có thể bỏ ra là 20.000 ở đâu đó nó rơi vào khoảng 20.000 thôi là chúng ta mua được một cái sim uh, một cái sim mất phí và chúng ta sẽ gần như là trăm phần trăm là chúng ta thành công luôn từ lần đầu. Đấy. Còn nếu như các bạn thử được số miễn phí nhá thì nhiều bạn hỏi mình là cái chỗ nhận cốt cái số miễn phí này ở đâu thì bạn quay lại cái trang mua miễn phí này này kéo xuống đấy đây bạn sẽ nhìn thấy này đây là những cái số cốt mà người khác đã nhận được đây đây này có người nào đăng ký là HRB block đấy thì nếu như bạn nhận được ý, thì nó cũng sẽ nằm ở khu vực này và bạn có thể bấm vào refresh to view last FNS đấy và lúc này bạn để ý ở danh sách này có chữ nào là OpenAI nhá OpenAI ở đây này cái chữ này này uh, ví HBR Rock này thì sẽ là OpenAI thì bạn copy cái mã đó và cái mã đó nó sẽ gồm có bốn số uh, như ở đây bốn số hoặc 6 số nhá tùy từng lúc bạn sẽ copy ở đây và chúng ta dán sang bên này uh, sau khi mà mình bấm send code ý, thì nó hiện ra cái bảng để mình nhập code vào và mình dán sang bên cái ô này là được được chưa rồi như vậy là các bạn nhớ kỹ cái phần mà nhận FNS ở cái miễn phí này nhé Nhận tin nhắn đi Mình kéo xuống và tìm đến cái phần này có chữ là OpenAI thì mình nhập vào rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách là để chúng ta mua một cái số điện thoại uh, có phí và tỷ lệ thành công gần như là tuyệt đối đó là cái trang à, smsactive.org và đường link thì tôi cũng để ở phía bên dưới phần mô tả rồi cái này thì mình accept on key à, on key nhá Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải đăng ký một tài khoản ở trên cái trang này. Mình sẽ bấm vào register. Rồi mình nhập email. À, mình lại đăng nhập lại email và copy email nhé. Đây. Copy email. Dán sang đây. Mật khẩu này cũng là mật khẩu mình đặt nhé. à, chúng ta xác minh là không phải người máy gì rồi bấm tiếp à nó lại tự động nhảy sang cái giao diện là login mất rồi vậy thì mình lại phải bấm lại vào chữ sign up ở đây nhá nếu như bạn nào bị lỗi như này này ở đây nó hiện ra biểu tượng là login này thì mình lại phải bấm vào sign up rồi đây nhập email này nhập mật khẩu này rồi bấm sign up sign up À, nó yêu cầu mình bấm là xác minh là không phải người máy và lúc ấy các bạn bình tĩnh chúng ta đợi nó xuất hiện cái bảng này đấy một lúc nó mới xuất hiện chứ không phải nó xuất hiện luôn Rồi, sau khi bấm xác nhận xong như này thì mình bấm sign up. Rồi, nó báo là gửi một email và mình lại phải xác minh. Lại vào email nhá. Và chúng ta sẽ nhận được một cái tin nhắn Gmail là SMS active. À, rồi mình chọn vào bấm vào chữ confirm. Rồi chúng ta chờ một lúc cho nó chuyển sang giao diện chính. Ok, à, bây giờ là cái bước mà chúng ta sẽ nạp tiền lên cái trang này. À, chúng ta nạp tiền lên thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng ba lần này này và có biểu tượng là 0.00 này. Bấm vào đây và bấm à, vào chữ đây, cách spec này. Top up balance Rồi. Bây giờ mình chọn phương thức là thẻ Visa. Visa đây, Visa đây. Bấm chọn Visa. Bây giờ mình sẽ chọn cái phương thức đầu tiên là Chip Visa Master này này. Bấm vào cái đầu tiên. Và nó sẽ hiện biểu tượng là số tiền mà mình muốn nạp lên à, mình sẽ thử với số tiền là 2 đô nhá 2 đô và mình mất phí nữa là nó thành 2,34 đô và chúng ta có 152 rúp thì mình mua được đâu đó khoảng tầm 3 số rồi mình bấm vào đây để pay Rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ nhập lại cái địa chỉ email của mình này. Rồi đây là cái số mặt trước của thẻ visa à đây tôi sẽ demo luôn cho các bạn à, mặt trước thẻ visa rồi đây cái thẻ visa của các bạn nó sẽ có 16 ờ, con số 1 2 3 4 16 con số ở đây và chúng ta nhập cái dãy hàng số này vào cái ô này nhá ta sẽ nhập vào bây giờ tôi sẽ nhập của tôi này Và đến cái phần ngày tháng hết hạn này thì nó chính là cái phần này. Đấy, cái số uh, cái thời hạn của chúng ta thì mình sẽ nhập vào đây. Đến cái phần CVV này nhá thì rất nhiều bạn sẽ nhầm tưởng nó là ba số cuối của thẻ nhưng mà không phải ạ. À, chúng ta phải lật cái mặt sau của thẻ Visa mình ra, lật mặt sau ra. Và mình nhìn thấy có ba số cuối này này thì nó là CVV Ờ, của các bạn có thể là và 456 hoặc 723 gì đó. Các bạn nhập đúng vào đây là được. Sau đó phần này thì các bạn điền đúng họ tên của mình. Và quốc gia là mình chọn là quốc gia Việt Nam. Cái thẻ này là của các bạn là ở quốc gia nào thì mình chọn đúng cái thẻ đó nhé. Rồi mình bấm Pay. Trước khi nạp thì các bạn nên kiểm tra là ở trong thẻ của mình còn đủ tiền hay không và sau đó mình bấm vào confirm. Thì những cái này thì tùy vào ngân hàng thôi. Mỗi một ngân hàng nó sẽ có một giao diện khác nhau nhưng mình cứ làm theo hướng dẫn là được. Ở đây ờ, nó sẽ gửi một cái SMS về số điện thoại của mình để mình xác nhận thì mình bấm confirm. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái số điện thoại à, cái mã mà nó gửi về điện thoại của mình. mã này nó sẽ gồm có là bốn số nhá 6 số các bạn mã này nó sẽ gồm có là 6 số nhá rồi chúng ta bấm confirm tiếp Rồi, nó xác nhận là giao dịch đã thành công. Ồ, các bạn có thể thử trước là một đô nạp lên một đô xem được hay không. Còn mình thì mình thử là hai đô cho các bạn. Rồi, sau khi mình nạp tiền lên thì chúng ta chờ một lúc tiền nó sẽ xuất hiện ở đây. À, bây giờ thì nó vẫn lăng là không không. Bây giờ mình sẽ refresh lại một vài lần. Rồi. nếu như các bạn không không thấy nó xuất hiện ý, thì các bạn có thể là lock out nó ra rồi mình à, lock in lại nhá Đây, ví dụ lock out ra này rồi chúng ta đăng nhập lại đăng nhập lại Đấy, mỗi lần mình đăng nhập thì mình phải chờ một lúc là nó xuất hiện cái xác minh không phải là người máy cái đã nhá. Rồi, sign in. Đấy, à, sau khi mình đăng nhập lại thì nó báo là số dư ở đây. Vì vậy các bạn mà chúng ta nạp tiền lên mà mình không thấy nó xuất hiện ý, thì đừng có lo lắng gì cả. Cứ log out ra rồi log in lại hoặc là chúng ta chờ một lúc. Rồi, bây giờ cái bước này là bước cực kỳ quan trọng này mà rất nhiều bạn bỏ qua phát là mình mất tiền oan luôn này trong cái mục server server search ở đây các bạn bấm chuột vào và chúng ta phải gõ chữ open AI đây open AI ở đây có nghĩa là nó sẽ lọc ra cho mình những cái sim mà chưa đăng ký uh, cái tài khoản open ai còn nếu như các bạn không chọn ý, thì nó mặc định thì rất có thể các bạn sẽ mua phải một cái sim mà nó đã đăng ký open ai và đặt giới hạn rồi cho nên mình nhắc lại ở cái ô tìm kiếm này này ô search này này bạn phải gõ chữ open AI vào đây nhấn mạnh nhá bạn nào quên cái này là mất tiền oan luôn rồi sau đó chúng ta chọn đến quốc gia à, ví dụ tôi chọn ở đây là quốc gia Mỹ là đắt nhất này là 50 rúp này đấy Ấn Độ là 35 rúp này bây giờ tôi cứ mua luôn là thằng Mỹ nhá rồi mình bấm vào biểu tượng giỏ hàng này rồi Bây giờ nó sẽ có chữ waiting SMS ở đây và nhiệm vụ của các bạn là copy cái số điện thoại này. Bấm vào copy. Rồi mình quay lại cái phần xác minh số điện thoại đây này. Dán nó vào đây. Và nhớ là xóa số 1 đi. Sau đó bấm send code. Đấy thì ờ, mình đã hướng dẫn chi tiết như này thì chưa thấy bạn nào mà chúng ta làm đúng mọi chi tiết mà đến cái bước này nó lại báo là số điện thoại không khả dụng cả chỉ là các bạn làm sai hoặc các bạn quên không chọn Open AI thôi và bao giờ nó hiện ra cái bảng mà chúng ta nhập 6 số ở đây Enter code thì bạn quay trở lại cái trang mà mình mua điện thoại này này à bạn nhìn thấy không lúc nãy ở đây là waiting code còn bây giờ nó đã thành code rồi và mình sẽ copy cái code này copy yeah, bạn bấm vào cái mũi tên sỏ xuống đây này hoặc bạn copy luôn ở đây cũng được copy luôn ở đây bấm vào sỏ xuống thì mình sẽ nhìn thấy hẳn một cái dòng tin nhắn là mã code của bạn và chúng ta sẽ nhập vào đây ok thế là xong rồi đấy à, bây giờ chúng ta sẽ chờ nó quay trở lại giao diện màn hình chính đã nhé Ok, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong tài khoản ChatGPT. Bây giờ cái mục này thì các bạn cứ bấm next đi, next đi, rồi bấm đăng. Và đây chính là cái giao diện tài khoản ChatGPT của bạn. Và bây giờ cách sử dụng là chúng ta sẽ bấm vào cái ô chat này. Hoặc các bạn bấm vào new chat này. Rồi chúng ta hỏi nó bất cứ điều gì. Thế thì không phải là chúng ta cứ hỏi giống như là là hầu hết các bạn đang sử dụng ở ngoài kia đâu. Mà chúng ta phải biết cách sử dụng câu hỏi mà muốn biết cách sử dụng câu hỏi như thế nào ý để nó ra được cái kết quả mà nó giúp mình tối ưu hiệu suất công việc à, giúp mình gia tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống thì các bạn nhất định phải tham gia vào cái lớp học à, 2 ngày học chuyên sâu về chat GPT à, tôi sẽ tặng cho các bạn là 29 vé học miễn phí và các bạn hãy kéo xuống phần mô tả video để chúng ta đăng ký lớp học ngay hoặc là chúng ta lấy điện thoại ra quét mã QR À, bên cạnh đó thì bạn nào mà quan tâm đến uh, cái chủ đề YouTube và muốn sở hữu cho mình ít nhất một kênh YouTube thành công và thiết lập cho mình tới 6 nguồn thu nhập với cùng một video tạo ra ấy. À, giống như cái video mình tạo ra cho bạn đây rất đơn giản nhưng mình có thể tạo ra 6 nguồn thu nhập và mang về hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn đô la mỗi tháng. Thì hãy kéo xuống phần mô tả video và bấm vào đăng ký, mình chỉ tặng cho các bạn một ít suất học miễn phí thôi. Rồi, à, bây giờ Hoan lại demo cho các bạn hỏi này. 5 bước khởi nghiệp kinh doanh online không cần vốn đấy tôi lấy ví dụ nhá tuy nhiên là câu hỏi ấy, thì chúng ta sẽ có một câu hỏi dài và chúng ta sẽ biết cách uh, sử dụng nó à, nó báo là pre contact through center earth thì bây giờ các bạn tắt nó đi à, các bạn mở một cái chat mới ờ, năm bước sáng tạo nội dung đúng không? enter nó bị như này đúng không thì các bạn sẽ tắt nó đi và mình mở lại à, mở lại chat openai com enter rồi bây giờ chúng ta hỏi lại xem đã được chưa năm bước sáng tạo nội dung enter đấy thì nó đã trả lời rồi như vậy là trong cái video ngắn ngủi này Hoan đã hướng dẫn xong cho các bạn ba bước đơn giản để các bạn uh, sử dụng uh, đăng ký thành công tài khoản chat GPT. Và Hoan cũng đã hướng dẫn bạn fix một vài những cái lỗi uh, rất là cơ bản nhưng mà thường gặp rất nhiều trong quá trình đăng ký cũng như là sử dụng. Và làm thế nào để biết chúng ta ứng dụng chat GPT này vào lĩnh vực giáo dục này, kinh doanh này, khởi nghiệp này, mọi tác vụ trong công việc để giúp cho các bạn x5, x10 hiệu suất công việc, gia tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống thì hãy đăng ký ngay vào cái lớp học miễn phí ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.